à. gì nữa thì cho em một học năng khi nhá hello hello guys nice Hello, to meet you nice to meet you hello hey how are you how are you à? Lê Bùi Đức An Hello An, hello Nam Phương, Tú Phương, Hoàng Giang, Thanh Tùng, Bảo Long. Có thấy có một bạn nào nhỉ? Bạn Bảo Lâm với cả bạn Khánh Nam mình như là đặt tên giống nhau. Đều cùng là SUS à? SUS là cái gì cô vẫn chưa hiểu đâu nhá. Cô vẫn không biết SUS là cái gì. Search là cái gì? <laughs> Khánh Nam, Khánh Nam. Không biết SUS. Là gì hả con? À, đợi con đeo tai nghe đợi nghe bạn bảo lâm đâu rồi hai bạn này hôm trước là cùng nhóm SOS SOS là một tên mà người ta toàn thích để tên cho cho game Among Us à, à, à, rồi rồi thì như có lần con nói với cô rồi là suspect, đúng suspect đấy đúng không ờ, ok rồi rồi rồi hiểu hiểu hiểu Among Us ok một trò nổi tiếng một thời không biết bây giờ còn nổi không nhiều đông quá à? đông quá à? Ờ. ok hôm trước chúng ta học mà về à, một số sports strange sports đúng không nào mình có gì nhỉ pelota này cheese rolling này uh, water hockey vài vài một vài sports như vậy thì hôm nay là hôm nay cô nghĩ là cô sẽ kết thúc cái <laughs> chủ đề unit này unit sports and games bằng à, một vài trò chơi một vài uh, quiz nha rồi Ờ, ok, trước khi chúng ta vào học thì đợi một vài bạn nữa sẽ vào thêm. Cô sẽ hỏi uh, các con tình hình hôm nay thế nào? Uh, how are you? How are you? For me, I am so Nóng cold. I'm so cold. It's raining outside. It's raining all day outside. I'm super cold right now. How are you? Is it rain? Is it rainy at your place? Right? Oh, cold. I don't know if I must turn on the fan or not. Okay. Uh, Nam, what do you want to say? Yes, I'm here. Okay. How are you today? Uh, is it rainy? Uh, is it rainy at yes. your place? Yes. My home is rain. Where are you? Are you I'm in, in Hanoi? Hanoi? Me yes. Too. Me too. Me too. It's raining all day, all weekend. I cannot go to the supermarket or anything. I just stay at home. <laughs> Thank yes. you. You stay home too? Yes, I must okay. stay home mm. every day. Okay. <laughs> every day. it's so boring. Yeah, it's so boring. I'm bored. Yeah, how about uh, Emma? How's your day? Mine's pretty boring. <laughs> Is there anything special with your day today? Today is my uncle's birthday. It's your uncle's birthday? Congratulations. I don't know. Yeah. <laughs> Happy birthday. Happy birthday. Um, but I still your... got a lot of homework. Uh, mm -hmm. Emma, are you there? Um, I'm here. Okay, it's a bit laggy at <laughs> you, your... Mẹ con lát của cô. Ồ, oh, rồi cô thấy nó bị đơ luôn, kiểu hình nó Đúng luôn. Okay. So it's your uncle's birthday? Yes. Mm, okay, so um, is there birthday cake? Um, no, just family get together? Yes. Okay, great, great. Love it. Thank you. How about Tina? You raise your hand. How about you? How's your day? Well, my day, it's super, super boring. <laughs> Oh, me too. Well, when I'm in Quambit and it's not rain, but I'm super, huh? super sad. Yeah. Well, so, you know, I write all of my homework in a paper and yeah. I lost it. Wow, so bad. How could you lost your homework? You yeah. on paper, like like real paper? Yeah, and then I put it on the table. And then uh -huh. in the morning I woke up and I looked uh -huh. for it and it's gone. Oh no. Then you have to tell your teacher, my dog ate my homework. yeah. <laughs> Do you have a dog? You have a dog as a pet? Yeah, I have like two dogs and a lot of rabbits. Oh, very convincing. Very convincing. I think your teacher will believe you that <laughs> dog ate your homework. <laughs> okay. So have you redo all of it? Well, redo all of the, your homework, right? I'm just redo like half of it. Half of it. Half of it. <laughs> okay. Nice job. Nice job. Okay, có cố gắng ạ. <laughs> Thank you, Tina. Okay, Hoàng Tú Phương, hello. What what did I just do? Mai Mai or Tú Phương what? Cô vừa nhấn vào bạn nào ấy nhỉ? Tú Phương trước nhá. Okay, Tú Phương, how's your day? By the way, where Today are I'm sad. Today I'm very sad. <laughs> I like most people are sad today, so moody. Okay, what's wrong? What's wrong? What makes you sad? Because I'm sad. What? You sad because you're sad? Yes. <laughs> How? You just feel sad? Like you wake up one day and you just thinking to yourself like, well, I'm sad today, <laughs> right? okay, thank you. Thank you, Plum. I'm not that sad today, but it's pretty boring. What a boring weekend. Okay, bye bye. Hello, nice to see you. How's your day? Yeah? Do <laughs> you want to tell me something? No? Okay, okay, I'll ask you later. Bye bye. Okay, you turn on your mic. Uh, how's your day? How's your day today? Is no? <laughs> Okay, okay, welcome to the class. Wei Zheng, I saw you raise your hands. How's your day? Huy Trường, Huy Trường. Hello. Why don't you turn on the light? Me? Me? Yeah, yeah. Today I'm today I'm very happy. You're happy? Okay. One <laughs> one person is happy today. How come? How come? Mm, I come to um my aunt's house. You oh, okay. I think you can you come to your aunt's house every weekend, right? Because last time I asked you, you also went to your aunt's house. Is that it? Yes. <laughs> Okay. So is it a habit? Like you uh, usually go to your aunt's house on at the weekend? Yes, I mm. I come to my aunt's house yeah every weekend. Wow. Good job. Okay, very nice. I wonder why he's happy. Yeah, he's happy. Thank you. Chơi đi cô à? Được rồi, để được rồi, từ từ chơi nhé. À, cô thấy có vài bạn giơ tay để cô hỏi nốt vài bạn giơ tay này. À, bạn Đức An xem nào. Okay, do you want to tell me and everyone about your day? Hello, doctor. Doctor? sorry. I'm so sorry because today I'm, I had headache. So oh, you have I'm a headache. Sad. Okay, I'm so sorry. Oh, is it better? Do you feel better? better? better. But okay. today's rainy, so in the mm. weekend I always go out, but today I don't go out. Okay. You can't. You couldn't go out today, right? You. I think you usually go cycling. Is that it? Yes, I very love hmm. cycling. Yeah, I love walking too. I think I could go for a walk today, but no, I cannot. It's wet. It's everything is wet outside. Me too. <laughs> okay, you're in Hanoi too. Yes. Where are you? Where, where, on, on which road or on which street? I am in Hai Ba district. Hai Ba Okay, it's pretty close to my office. <laughs> Okay. Thank you. Actually, I, live in Cầu Giấy, but I work on Hai Bà Trưng. Okay, thank you Đức An. Rồi, chơi đi cô à? Rồi, có bạn nào muốn uh, nói chuyện với cô nữa không? Nếu không thì cô sẽ sang uh, cái một cái phần uh, game nha. Ok, bài hôm nay thì cũng dễ thôi. Cô định để cho các con làm tự luận cơ nhưng mà thôi để cho tất cả mọi người đều có thể làm được thì cô chọn ờ, ừ, vẫn là những bài trắc nghiệm thôi ok rồi cô chờ chút cô sẽ gửi đường link nha ok hôm nay thầy quân đã trở lại với chúng ta rồi các bạn ờ, chào thầy quân nào cô gửi có đúng người không vậy ok rồi cô gửi rồi đó everyone let's click the link in the chat box ok Miss Teacher Quan, are you going to join in this quiz? Okay, 22. We need more, of course. So people, you've got to beat him. Don't let him be in the top five, okay? <laughs> cô gửi lại đi cô à? Ok, đây cô gửi lại. Tina, yeah, I'm counting on you. <laughs> I'm counting on everyone, okay? <laughs> 32, 32. Nếu bạn nào làm ở trên điện thoại thì các con có thể vào đường link là joinmyquiz.com và nhập code 535603 nhé. Cô nói như tổng đài vậy. Mới có 35 bạn vào thôi. Ok, hôm nay lớp của chúng ta khá là đông nha. Biết có bạn nào mới không? Ok, ui các con vào hết chưa? Ít quá, ít quá. Các con phải vào đúng giờ, nếu không là lúc nữa lát nữa. Mà cô end game thì <laughs> không chơi nữa đâu. Ready? 60 bạn mà mới có gần 40 bạn cả thôi. Ok, 40 thấy có một vài gương mặt mới á khổng thái anh với khổng mỹ anh là hai chị em à ừ. hai bạn tên là minh trời ơi <laughs> ok ông chưa các bạn ơi Đây chúng ta sẽ ôm một ít về sports phần lớn hôm nay là chúng ta sẽ làm bài tập hoặc là xem video xong rồi vừa xem video vừa trả lời câu hỏi giống như buổi trước nhé 44 bạn 45 <laughs> cô muốn start qua rồi các bạn muốn start chưa đợi hơi lâu nhỉ cô ơi có trò chơi sport và chơi búp bê Barbie không bạn nào trả lời hộ hộ cô với thầy quân phát <laughs> 46. năm mươi cô start nhá. Có nổi 50 không đấy? Các bạn nào chưa vào được thì nhấn vào đường link cô gửi lại ở trong chat box này. Học gạch của start đây, không đợi được đâu. <laughs> ok. chữ đấy ok rồi chúng ta sẽ xem Nguyễn Nhật Thành Vinh là bạn nào bạn nào nhỉ câu hỏi tí xem nào có phải là con là học sinh mới không hello Thành Vinh dạ, con chào cô ạ ok hello are you new to the class yes mm, okay so it is your first time learning with us with class level 3 Yes. Okay, so can you introduce yourself a little bit? Hello, my name is Minh yeah. Yeah. I'm 12 years old. Oh, I'm mm -hmm. studying in Thanh Secondary School. Okay. My favorite color is red. Yeah. <laughs> Uh, okay. So which class are you in? Okay, ask to unmute. Okay, unmute again, please. Thanh Vinh. I'm grade seven. Okay, very good job. Okay, great job. Thank you. You are in the first place. Congratulations. Okay, you are fast and you are also correct. Next we have Minh Anh, Minh Quân, Tina and Mai Chi. Để cô xem là tốt 6 của chúng ta. tốt 6 trở đi các bạn nào nữa nha. Phạm Hoàng Giang, Lê Bùi Đức An, Lê Hùng, Phan Nhật Đăng Minh và Phương Chi đúng không ạ? Ok, toàn là những gương mặt rất là thân quen của chúng ta rồi. À, cô sẽ lưu lại cái list này sau đấy cô sẽ cho điểm ở trong class dojo nè. Ok, được rồi. Giờ chúng ta sẽ review các câu hỏi này nhé. Rồi, câu này dễ mà, dễ mà sao các con lại làm sai nhiều như thế này. Ok, ở trong môn hockey là môn gì? Ờ, bạn nào trả lời giúp cô nhỉ? Giơ tay nha. Bạn nào đang giơ tay đây? Ok. Um, bạn um, bạn nào bạn nào bạn nào bạn uh, Thanh Thư hộ cô. Ok. Không biết con có trả lời đúng câu này không? À, không. Không á? <laughs> Sao con lại không trả lời đúng thế? Con chọn đáp án gì thế? Dạ bởi vì em cũng không hiểu nhiều cái câu này Không hiểu nghĩa câu này hả? Um, tuy nhiên à. chúng ta đã học từ hockey rồi đúng không con? Hockey là môn gì á? Hockey là môn thể thao gì thế? Thanh Thư đâu nhỉ? Con vẫn bật mic chứ? Ờ, I don't know. okay. I don't know. okay, you don't know. Hockey. Okay, thank you to Thanh Tùng, can you tell me what does hockey mean in Vietnamese? What is that sport? Em à, con mới chơi được 5 câu à? Okay, Thanh Tùng lớp 8, are you here? Can you hear me? Không thấy luôn, <laughs> không nghe thấy gì. Ok, bạn uh, Lê Hoàng Hải Đăng giúp cô xem nào. Hockey, hockey là môn gì á? À, con cô là môn uh, khúc côn cầu ạ. Ok, khúc côn cầu đúng không? Khúc cô sẽ tìm này hockey để xem là họ dùng cái gì đây nhá. Họ dùng cái gì đây? Đây là cái gậy đúng không? Mà gậy trong tiếng Anh của chúng ta sẽ có là từ stick. Ok, stick. Chứ không phải là sock này, <laughs> shoe hay là stork đâu nhá. Ok, người ta sẽ dùng cái gậy ở trong môn khúc côn cầu. Thank you. Next one. You use a small what when you play tennis? Okay, the correct answer is racket racket là cái này Đó, trực qua luôn nhé ok chúng ta sẽ gọi cái vợt tennis là racket this is a racket ok next one the Los Angeles Lakers are a famous basketball okay team of course team đội baseball players use a what okay I need someone to tell me this one Ờ, okay, Nam Phương. Cô là câu câu này là um, con làm được câu này không? Dạ, câu này con làm uh, con hơi cuống nên là làm sai cô. À, ok. Thế bây giờ con Nhưng có thể làm lại. Ừ. Con sẽ chọn là đáp án ừ, cuối cùng cô. Ừ, đúng rồi, đáp án là bats. Ok. Um, that con sẽ dịch sang tiếng Việt là gì? Đây là môn gì nhỏ con nhỉ? Baseball là môn gì? Là môn uh, uh, bóng bóng bóng <laughs> bóng <laughs> bóng gì? Bóng chày. Thì cái bat ở đây chúng ta cũng sẽ dịch là chày đúng không? Ok, bóng chày. Bóng chày cô là khá là nổi tiếng ở nước ngoài nhưng mà ở nước mình thì lại không có. Ok, đây là môn bóng chày nha hồi trước cô hay đọc chuyện Doraemon ấy có một cái chuyện là Doraemon bóng chày là cô hay đọc cái quyển đó không biết các con có biết không <laughs> cô hay đọc quyển đấy ờ nó là một cái là một cái nhánh của chuyện Doraemon ấy ok you need a boat to go hmm. ok câu này các bạn cũng trả lời khá là đúng khá là nhiều cô muốn nghe xem là cái từ selling có nghĩa là gì để nhắc lại cho các bạn cùng nhớ nhé các bạn mới thì mình cũng có thể ôn lại được ok minh anh ơi <laughs> Ok, you need a boat to go to go sailing Ok, sailing sailing là môn gì trong tiếng việt hả con môn đua thuyền ok đúng rồi chèo thuyền buồm hoặc là đua thuyền buồm nha đấy cái thuyền nó phải như thế này thì mới gọi là sailing nha ok rồi Tiếp theo chúng ta có Thank you Minh Anh Manchester United are an English oh, Quá là dễ Quá là dễ mà vẫn có những bạn trả lời sai Ok, of course is a famous football team Ok, people play rugby all over the world Ok, những môn nào mà dùng bóng đúng không nào Thì chúng ta sẽ dùng động từ là play There are 15 people in a rugby team Yeah Rugby players use a ball, of course. They never use a stick, bat, or racket. And player runs with their ball in their hands. Oh trời, sao câu này, sao câu này bạn nào trả lời? 13 <laughs> bạn trả lời là legs và 15 bạn trả lời là feet. Trời ơi, bạn nào dịch giúp cô câu này xem nào, sao lại có thể sai được? Ok, bạn ờ, Phan Nhật Đăng Minh hộ cô câu này với. Players run. Players with... run with the ball in their hands. Ok, đúng rồi. Đây là môn gì con nhỉ? Mình đang nói đến môn gì thế? Rugby là môn gì á? Dạ môn bóng bầu dục. Bóng bầu dục đúng rồi. Và khi mà chúng ta chơi môn này chúng ta sẽ ôm quả bóng và chạy chạy chạy chạy sau đó ném qua một cái là cái gôn ấy khá là cao ok tiếp ô câu cuối cùng players hit the ball too. Okay, thank you. Hmm, để cô, chắc là cô sẽ cho điểm luôn nhá, không có quên. Rồi, Nguyễn Nhật Thành Vinh. À, để cô thêm tên bạn Vinh vào đây, cô quên mất ạ. Đâu nhỉ, đâu nhỉ, Được rồi. Nguyễn Nhật Thành Vinh bạn nào nhá được quên Nguyễn Nhật Thành Vinh ờ, ok cô sẽ để là gì? Ờ, ok, working hard. Yeah. Trần Minh Anh. Một vài bạn chính vẫn chưa nở, nhở, vẫn vẫn chưa nở đâu. À, bạn Thành Vinh đứng thứ nhất nên là cô sẽ cho bạn thêm một điểm nữa. cái task next Minh Quân không biết là cô đã cho tên con vào đây chưa ok here we go trứng chưa nổ nha con nha trứng chưa nổ nha ok Tina where are you where are you ờ ờ ờ đâu nhở đâu nhở tôi không nhìn thấy đâu rồi nắp thủy tiên còn là con đúng không <laughs> okay. sorry và cuối cùng là bạn Mai Chi cô không biết là cô cho tên con vào đây chưa chưa rồi chưa rồi chưa rồi ok để dưới nữa nha có một trò chơi nữa con muốn chơi trò ta sẽ ôm một ít về adverb frequency nha xem uh, Tom and Jerry nha <laughs> ok ok rồi, sẵn sàng chưa? Cô bật nè. Các bạn nghe thấy không? Bài này có vẻ là sẽ cần các con nghĩ một chút nha. Sắp xếp những từ sau vào vị trí đúng các con còn thấy không có bị khó nhìn không hơi thấp nhỉ ok các con hãy nhắn cho cô vào chat box nha bạn nào không phải là các con viết vào đâu mà các con bảo là con sẽ trả lời và trong chat ok cô gợi ý nhá nếu như mà khó quá thì cô sẽ gợi ý um, charm cô sẽ gọi là charm đi là charm đi con thấy chữ hả đây thì cô sẽ cho nhỏ màn hình lại nhé thì chắc là mình sẽ thấy ok thấy chưa con ok ok <laughs> bạn nào đã tìm ra đáp án của câu này rồi con <laughs> chịu ok Tom à, thỉnh thoảng vào nhà qua cửa sổ khi mà cậu ấy về muộn <laughs> con chịu à bạn Nguyễn Nhật Thành Vinh đúng không Lê Bùi Đức An bạn nào bạn nào có thể Đấy, câu này cho cô bạn à, Đức An nhé Ý, sao không tìm thấy tên tất cả sometimes con con vừa nói để cô vừa nhấn xem có đúng nhá. He sometimes enter home enter home à? <coughs> gì nữa? <laughs> cô có cái phần chat nó xem chữ xe chữ á, đây thấy chưa con rồi ạ ok <clears throat> from his window oh. from his window <laughs> ok cô nghĩ là nó sẽ nó nó nó bị nó đúng từ chỗ này trở đi he sometimes enters cái gì ok <laughs> his home sometimes sometimes he his home <laughs> <laughs> from oh the, from from the window the window đúng And he's late. He is late. Okay, let's check. Okay, congratulations, Đức An. Um, next one. Okay, next one, we have another one. Khá là dài, khá là dài. Cô sẽ gợi ý cho các con mình có một cụm từ là window still là mẫu của số nhá không là mình lại không biết đây gợi ý cho một chút <clears throat> có cụm từ là window sill là bọc cửa sổ mẫu cửa sổ đó là cái chỗ mà Thao đang nằm trên đó ok em á em á con có tự mở được mic không nhỉ thì không cô mở cho nhé ok Um, um, he usually falls asleep. He uh, usually falls asleep. Um, on the windowsill. Yeah. After, the a party. party. Chắc chắn chưa con? Dạ rồi. Okay. Yay! Okay, congratulations, Emma. Next one. đúng không Bùi Minh Hạnh Bùi Minh Hạnh Ok Turn on your mic please Hello Hạnh Are you new to the class Con học sinh yeah. Dạ. mới nhỉ Okay uh, How old are you um, I'm very well Thanks How old are you <laughs> How old are you uh, I'm uh, Uh, I'm 10 years old. Okay, you're 10 years old, so you're in the in in fourth class. Bạn học lớp 4 hả? No. Lớp 5? Lớp 3? Yes. <laughs> okay. Yes. <laughs> Okay, can you do this one for me? Okay. Okay, let's reorder these words and put them into order to make a meaningful sentence. Uh -huh. Bắt nói đi. Uh, uh, his his his um away ok cô cô thấy bạn Thái Anh làm đúng này. His what? Câu này chúng ta sẽ dịch nôm na ra là chủ của Tom đúng không? Luôn luôn tìm ra cậu ấy. ok con trả lời được không Tôi không sẽ mời bạn khác giúp con nhé ok thank you uh, ok bạn nào diệu hương hộ cô xem nào ok Guess what? His owner always buys him. Okay, his owners always sends him. OK, thank you. Thank you, Diệu Hương. another one about Tom's owner. Okay. Um, anh nào nhỉ? À, uh, bạn Tú xem nào. Ngọc Tú đúng không con? Vâng ạ. Okay, hello. <laughs> Welcome to the class. Okay, can you do this one? Order cô là he's always he, he is he á ờ, gọi biến đổi giới tính của bà này à she, she cả... is um, she is always always angry angry with him with him okay she's always angry with him chủ của Tom lúc nào cũng tức giận với các cậu ấy thương quá wow, ờ, yêu tú have to keep that mouse out of the refrigerator. It's your job, not mine. Get up. Now, get in there. ok, <laughs> cô mời bạn là con nghĩ ra nghĩ xong chưa nghĩ xong chưa cô mời bạn là an an nhé an an có phải học sinh mới không tôi thấy hơi lạ hay là bạn là Thành an nhỉ không nhớ yes. Là... an an con tên là gì thế An ạ. À. Thành An, ok, tuần sau có thể Thành An nhá. Tại có mấy bạn An ở trong lớp cơ. Ok, câu này con đã làm được luôn chưa? Um, he... He chắc chắn rồi. He gì nhỉ? Um, get. Get? Ờ, Nếu oh, get, get ở get đây, out. đúng rồi. Get thì mình phải chịu từ cơ. Get ở đây lại không chịu từ nên chúng ta không thể chọn được đúng không nào? Đây chúng ta chỉ có hai động từ là falls và manages là chia đúng thì hiện tại đơn thôi. Thì con sẽ chọn từ nào? Um, fail. False. Hmm, cô nghĩ là chưa đúng đâu. Xin đúng. No. Yeah. ok, con cô cho con thêm một chút thời gian để suy nghĩ nha thế cô mời à, bạn khác xem nào có bạn nào làm được luôn không nào cô này có vẻ hơi khó đúng không thế bạn có thể bạn Tina có thể giúp được cả lớp đây thế nào he never fall asleep đấy chúng ta cứ làm lần lượt này hmm. <laughs> Two managers when he đây là đây là động từ manage con ạ à. động từ manage có manage. nghĩa là ừ đúng rồi và nó đã được chia ở thì hiện tại đơn nên nó thêm s mình đọc là manages chứ không phải manager là quản lý đâu nhá manage ở đây là thành công có thể là mình sẽ dùng trong trường hợp là có thể làm được việc gì đó ok đây không thể là từ không mình không dùng từ force ở đây trước đâu mình sẽ dùng từ manage chưa nào ok china có thể làm tiếp cho cô được không câu này chúng ta dịch nôm na là Tom, never manage ừ. fall asleep fall asleep to <laughs> không không manage thể thức à, được now I know. khi mà he never he never manage to fall asleep when he get up <laughs> thế á ngược cả à con <laughs> ngược mất rồi ok anh Kim Tina có nghĩa là có một vài bạn biết rồi đấy đúng không bạn bạn thành vinh hộ cho cô nào thành vinh Okay. when to when to get up when he never managed to get up when he falls asleep. Okay, to get up when he falls asleep. Okay, câu này con sẽ dịch ra là gì nhỉ? How làm sao? Không thể nào quản lý được thời à, lúc nào anh ấy thức dậy khi mà anh ấy đang buồn ngủ. Okay, xong không thể không thể dậy được khi mà anh ấy đang buồn ngủ đúng không nào ok thank you bạn Peter để icon gì đây pillow. Next one. these couples always chase each other. They never stop. <laughs> ok, Đào Khánh Linh nha. Đào không tìm thấy à? Ok, Đào Khánh Linh lớp 6 đây rồi. Ok con. Ném vào rất là nhanh. <laughs> Đừng rồi, cô sẽ gọi lần được các bạn. It's alright, every He is away. He is away. Angry. Angry. With the mouse. With the mouse. Ok, câu này có nghĩa là gì con nhỏ? Dạ. Anh ấy à, luôn luôn tức giận với con chuột. Okay, Tom. Mèo Tom lúc nào cũng tức giận với cả chuột Jerry đúng không nào? Okay, thank you Khánh Linh. Good. very funny. <laughs> Okay. Hoàng Giang à? Hoàng Giang à? Có gọi tôi lần nào chưa vậy? Hoàng Giang không thấy test. À, Hoàng Giang đây rồi. Ok. Thôi, rồi lần lượt lần lượt con đi. Jerry is usually hiding in his hole. Okay. Correct. Okay, what does it mean? Jerry lúc Jerry Jerry thường xuyên xuyên đúng rồi trốn ở trong ở trong người ta dễ dịch là gì trong hang à? đúng không hô thì nó hô như kiểu cái lỗ ấy đúng không thì mình sẽ dịch nôm na là hang nhá trong hang hang ổ ấy ok thank you Giang Next one. Look at him. Oh my gosh. Uh, bạn nào nhỉ? À, Cao Danh Lưu nhé. Cao Danh Lưu. Hôm nay con cũng tham gia lớp của cô nè. Hello. Lớp 4 Pro. Ok. Cao Danh Lưu Em mở mic của mình nha Con cứ nói đi, cô nghe thấy rồi Rồi, tôi nghe thấy Hello Danh Lưu, Lưu ơi, con đâu rồi? đâu rồi Lê Quang Vũ vậy nhá lúc sau cô gọi con nhé à, ờ, Quang Vũ Quang Vũ sao rồi không tìm thấy luôn ơi bạn nào nào Thế rồi nhiều nhiều tin nhắn quá Mai Chi Mai Chi vậy Mai Chi OK. Rồi, cô nghe được rồi. He, he usually falls asleep. usually đâu có. <laughs> Làm gì còn chữ usually. Khó nhỉ? He often. <laughs> OK Falls. Falls. Asleep. Ờ, while waiting for Jerry. Okay. He often falls asleep while waiting for Jerry. Okay, what does it mean? Câu này nghĩa là gì hả con? Mai Chi, con vẫn còn đang bật mic chứ? Anh, anh ấy thường xuyên ngủ và khi đợi Jerry. Ừ, đúng rồi. Sao? Thỉnh, à đâu, đây, là often mình sẽ dùng chữ thường đúng không? Tom thường ngủ gật khi mà đợi Jerry. Ok, thank you. Ta nhanh lên một chút. <laughs> ok, ok. Ra nhanh hơn một chút coi nhé. Còn nhiều câu ở dưới lắm. Um, bạn Cao Danh Lưu đã trả lời được chưa? Cô gọi lại nè. Phải lúc nãy là con bị uh, thoát ra ngoài không? hello cô đây con nói đi con cô không nghe được gì mấy con lắc lắm cô mấy con lắc sao câu đấy lại không lắc hả con sao lại câu mấy con lắc lại không bị lắc mà sao cô trả lời lại bị lắc ok để con xem nào bạn nào muốn trả lời con phải nhắn tin vào trong chat box cho cô quy trường à ờ, mình mình mình đào đào đây bùi đức an đức an nhá đức an lần nữa nhá hôm nay chưa trả lời được đúng không giờ cô cho một cơ hội nữa nè cho cô tí để cô tìm tên ok đức an ơi hôm nay con ốm mà con vẫn ờ, rất là năng nổ đúng không nào con cứ đọc đi It yes. Dạ. When he finds a pillow, a pillow. Okay. He usually falls asleep when he finds a pillow. Okay. Tom luôn luôn ngủ gật khi mà anh <laughs> tìm thấy một cái gối. Okay. Thank you. term. Đức Nam 3A. Gắn gắn cái gì vào đây? Đức Nam. Sao không tìm được không? À, Đức Minh nhá. Đức Minh có con có, có đây không? Cô gọi con nhé. Hello, Đức Minh mở mic đi con. Hello. Hello. Ok, câu này con sẽ làm là gì? Uh, he. He. Cô ơi, có bạn che đi mất của con rồi nên con không thể đọc được chữ. nữa bạn che đi mất của con á đây con đọc được chưa dạ, rồi he often ừ often thì con động từ của chúng ta sẽ dùng động từ nào chu chu chu ờ, often chu á uh, à, drink drink <laughs> ok để chia động từ đúng không drink rồi too. drink cái gì chứ con drink something chứ drink uh... À, wake up Wait. Drink milk. Drink coffee. To coffee. To wake up. Rồi, ok, câu này nghĩa là gì con? Là anh ấy hay uống cà phê. Ờ, uống cà phê để, tỉnh ngủ. Rồi, đúng rồi, để tỉnh táo. Rồi, ok, tắt mic đi con nhá. Được. Dạ. uống cả một bụng cà phê luôn Where Ok, thương quá. Thương thương quá. Cô gọi bạn Minh Anh được nào chưa? Minh Anh. Ok, Minh Anh ơi. <laughs> Con cứ nói đi. He sometimes tell lies to his honor. To his owner. Okay, tell lies là nói dối đúng không nào? Okay. thỉnh thoảng thì Tom nói dối chủ. <laughs> Okay, lần này là nói dối rồi. Tôi không buồn ngủ đâu. <laughs> Okay. Mình Anh, thank you. <laughs> Mong ok bạn nào rồi bạn phạm hoàng giang hoàng giang có gọi con lần nữa hoàng giang nhá còn tôi mỹ rất này never manages manages manages manages awake manage cộng với to verb manage cộng với tu verb luôn nha manage to do something to to awake to awake awake vậy không phải là động từ đâu động từ cơ con ơi mình còn lại ừ. động từ nào trong số những động từ này to stay đúng up à, stay, stay awake stay awake có nghĩa là thức tỉnh táo đúng không After a party. A party. Okay. He never manages to stay awake after a party. Okay, thank you Zhang. đúng một lần nữa rồi. Do you think Tom is clever? <laughs> Ok, very clever one. Uh, vẫn là những cái bạn này. Thế các bạn khác thì sao? Uh, bảo Khôi hộ cô xem nào. Cô thấy con chưa nhắn tin vào cho cô. Ừ. ừ. Gì? À, He has. He has. Bạn nào vẽ lên ờ, trên màn hình của cô đấy? um, has probably to probably he he rarely really has has <laughs> to ok cô phải nhờ bạn khác rồi ok cảm ơn bảo khôi uh, bạn nào có thể hộ cô nào uhm, bạn bảo quyên đâu rồi có phải cô nhấn đúng cho con không? bảo quyên à bảo quyên bảo quyên bảo quyên ơi dạ yeah. rồi con làm hộ cô câu này xem nào chủ ngữ tất nhiên là Hi rồi đúng không nào He's rally. Rally? Sau một uh, trạng từ chỉ tần suất của chúng ta sẽ là một động từ đúng không nào? Động từ gì con? Idea. Hmm, idea ở đây là danh từ, là ý tưởng. Động từ của chúng ta là has. He rarely has. Has cái gì? Good idea good ideas. Okay. Give to his owner. To for his owner. Okay. Đúng rồi. Con có biết từ phủ ở đây nghĩa là gì không? Con có đang nói không? Không à? Ok, câu này của chúng ta nghĩa là Tom hiếm khi có những cái ý tưởng nào nó hay ho để mà lừa người chủ của anh ấy đúng không nào? Ok. Well, Thomas, I'm glad. <laughs> Keep up the good work. Ok, câu này rất là dễ. Câu này rất là dễ. Bạn Nguyễn Phương Chi hộ cô. He is she is sometimes sometimes happy with him. She's sometimes happy with them ok đúng rồi thỉnh thoảng thì chủ cũng rất là hài lòng với Tom đấy chứ Thank <laughs> you. Ok, bạn Thu Huyền hộ cô nè. Rất là dễ thôi. Thu Huyền 5A. Tom hay là Jerry à con? Tom hay là Jerry sẽ làm chủ ngữ. Jerry. Is always. Yes. Always. Ok. <laughs> Ok, thank you Huyền. Jerry lúc nào cũng làm Tom bị thương đúng không nhỉ? spray rồi Lê Minh Nhật Lê Minh Nhật thuộc cô câu này mất Jerry Gary? Gary? Always. Always. Có chắc là Jerry làm chủ ngữ không? Đúng không? Chắc không? <laughs> Mình thấy có động từ lose ở đây đúng không con? Ai thua? Ai thua? Sao Jerry thua được? Được. Ý, làm lại cô được không? Ừ, he. He là, là Tom đúng không? Ừ. He always có ấy cô gợi ý là có một có một cụm từ là end up cộng với verb in nhá end up cộng với verb in nghĩa là gì cuối cùng thì cuối cùng là uh, he always ends up losing losing from Jerry. Jerry. Okay, có đúng nhỉ? Ok, đúng rồi. Thank you. Nhớ nha. End up cộng với verb in. He end up losing. Cuối cùng thì cũng thua thôi. ok để kết thúc có phải bạn cô gọi rồi à, <laughs> cô gọi bạn tú phương chưa sao con nhắn nhiều thế à con hey tú phương hộ cô nốt câu cuối nhé em Ôi, được em em yeah. đó Sometimes giờ sometimes á sau giờ phải là một danh từ chứ con nhỏ nhỏ chỉ dạ. <laughs> còn ba từ thôi từ nào là danh từ hmm. ok thế cô cảm ơn con cô gọi bạn lê hoàng hải đăng nhá ok hải đăng hộ cô cô này nốt nào <laughs> con nó cô là and he party the, the party party sometimes continues the party sometimes continues okay well done well done ơ ờ, cô đã cho tên con vào trong nhà lớp chưa nhỉ lê hoàng hải đăng hình chưa đúng không con mới đúng không cô tìm thấy các bạn hải đăng ở trong này không không có rồi kêu như vậy là không có rồi ok lát cô cho vào trong nhóm phát tiêu chơi của chúng ta nhá ok được rồi tức là cô vẫn còn bài đó con làm cơ đi mà chúng ta nghe nốt cái này nhé à... à, cái buổi học nó vui vẻ một chút nha nào chọn cái gì nào nhắn nhắn vào chat box chọn nhắn nhắn nhắn nhắn vào chat box nhắn vô nhắn vô không phải nhắn nhắn nhắn gì nhắn đáp án ok ok đúng rồi rất là đúng cảm ơn mai mai cảm ơn Quỳnh Ngọc, Minh Nhật. Ok. Wake up at 8 in the morning. Nhanh nhanh nhanh nhanh. Không nhắn mi đâu, nhắn đáp án. Brackets, ok, Diệu Hương, Nguyễn Phương Trinh, Thủy Tiên, Lê Hoàng Hải Đăng, Thu Huyền, Emma, Khánh An. Ơ, có Khánh An à? Lê Bảo Long, Anh Thư, ok brushes chứ không phải là brush chờ con nha brushes ok nhanh nhanh nhanh nhanh Peter ra đúng nè diệu hương hoàng giang Vương Nguyễn cũng tham gia luôn nè Harry, Mai Mai, Minh Dũng, Lionel Messi, Minh Dũng à? Thành Từ, ok He, Mix, ok, phải chia động từ It was horrible. like I don't care, baby, I don't care. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chọn gì nào? Comment below. Ok, huy trưởng Vương Nguyễn, thầy Vương, em ạ, Theo Hải Đăng. Ok, Tấn Hưng, Thành Thư, Đức An. Ok, dances, dances nha lúc nãy có một từ là manage đúng không khi mà ở cuối đã có âm r rồi khi nào con thêm s thì mình đọc messages đây có từ âm s cuối đúng không ạ mình sẽ đọc là dances nha ok thì dances sao sai Okay, he. Play or plays? Okay, Harry Nam Phương Thành An. Thành Thư Đức An, rất là tốt. Okay, Hoàng Giang, Thu Huyền Bảo Quyên. Okay, Peter Quỳnh Ngọc Phương. Rồi. Play, he plays frisbee in the park. Okay. This last one đấy. Okay, what is it? Ok, <laughs> có một bạn để Việt Ki đúng không? Nên thành là Gué đúng không? <laughs> ok, rất là tốt. Nam Phương Peter, Trịnh Bảo Lâm, Harry Bảo Quyên. Ok, goes. Ok. Ta sẽ nhảy nốt ở cái bài này nha. OK. đó hôm nay là trời mưa lại rét mưa đúng không thì cô muốn là cái mút của các con nó sẽ phải up lên một tí để mai chúng ta còn chuẩn bị cho uh, buổi học đầu tuần đúng không nào ok trước khi chúng ta kết thúc buổi học thì cô sẽ nói qua thôi là chúng ta đang có uh, Panado lại đang có một chương trình là Super Kit đó các con lại có thể tham gia để nhận quà nhé con biết là ngày sắp đến không ngày gì nhở ngày gì đây ngày phụ nữ Việt Nam đúng không nào nên chúng ta có tên của uh, event lần này là half of the world một nửa trái đất đúng không nào ok đó các con có thể à, quay video làm gì cũng được bằng video nhá đấy à, hôm nay là ngày bắt đầu ngày 10 tháng 10 ngày rất là đẹp bắt đầu đúng không nào các con hãy à, đầu tư hơn một chút hơn là cái sự kiện à, trung thu vừa rồi á không nền này các thứ bài nói chuẩn bị là hay nhá ok cô rất là mong là sẽ sớm nhận được những cái bài thì các con hãy cứ dành thời gian để chuẩn bị bởi vì deadline của chúng ta là 18 tháng 10 cô nha từ hôm nay cho đến 18 tháng 10 đó nếu các bạn cần thì cô sẽ gửi đường link này cho con tham gia có thể đọc thể lệ ở trong Zalo nhá ok được rồi đó ok con có thể viết về mẹ này về bà hay là bất kỳ người phụ nữ nào trong cuộc đời của con mà con thấy có thể để lại cho con dấu ấn sâu sắc nha hoặc là mình có thể biết ơn những người phụ nữ đó ok được rồi à, ok các con thấy uh, của chúng ta hôm nay đã được boost lên chưa và cô thấy là cô cũng đỡ hơn một chút rồi đấy cô cũng ờ, đỡ bị tụt mút như là à, lúc buổi sáng này đấy bởi vì là được học với các con này xong rồi được làm bài và được trò chuyện với các con ok được rồi thế thì cô chúc các con là ngủ sớm này ngày mai chúng ta đi học tiếp nhá mong là các con ờ, không bị dính mưa nếu mà chỗ các con ngày mai đi học mà phải bị, bị đi học ít thì không bị dính mưa nha ok giữ sức khỏe là tốt bởi vì là sắp mùa đông rồi đấy ok goodbye see you see you next week ok See ya. Nice learning with you. Goodbye.